Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những hoạt động cuối năm hay những hoạt động cuối cùng của ông Chủ tịch Phúc. Tết Quý Mão năm nay là cái Tết thứ nhì của Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị là Chủ tịch nước. Không hiểu sao những ngày gần đây ông Nguyễn Xuân Phúc tăng cường hoạt động khá rầm rộ. Vào sáng ngày 14 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Phúc và vợ cùng khoảng 120 khúc ruột ngàn dặm tiến hành nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo tại Hồ Sen, dấu tích trong dòng sông cổ trong di tích Hoàng Thành Thăng Long tại Hà Nội đến hình ảnh những hoạt động cuối năm của ông Nguyễn Xuân Phúc. Buổi lễ hoành tráng với rất nhiều người chứng kiến, không biết ông Nguyễn Xuân Phúc muốn gửi thông điệp gì cho mọi người đây. Liệu đây có phải là lời tạm biệt của ông trước khi rời chiếc ghế Chủ tịch nước trong một tương lai không xa? Và việc ông Nguyễn Xuân Phúc từ trước đến giờ vẫn chưa được một báo chí nhà nước đăng tin. Họ chưa được phép bởi nếu họ vượt rào thì sẽ bị ban tuyên giáo của Trung ương Đảng xử lý ngay. Báo chí Việt Nam là thế, mõm đặt trong dọ nên không thể nói được. Nếu tin ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức là chính xác thì thông tin này sau gì đó cũng sẽ được công khai mà thôi. Tuy nhiên phải có lộ trình, tổ chức quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo dạng hình tháp. Cấp càng cao thì được biết trước, cấp càng thấp thì lại biết sau. Thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức ban đầu chỉ là Bộ Chính trị đưa ra, kế đến là Trung ương Đảng biết, Trung ương Đảng biết thì xem như tin tức đã được công khai. Còn Quốc hội chỉ là bù nhìn, Bộ Chính trị bảo họp là họp, bảo gật là gật thôi. Theo thông tin chưa được kiểm chứng thì có thể ngày 17 tháng 1 là ngày họp bất thường của Trung ương Đảng, họp để công bố quyết định từ chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nếu vậy thì khả năng chiếc ghế Ủy viên Bộ Chính trị của ông Chủ tịch nước không qua nổi năm quý mão. Thường thì Trung ương Đảng họp bất thường trước, sau đó sẽ đến lượt Quốc hội họp bất thường tiếp theo. Đến hình ảnh vào hồi tháng 9, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị cho đi công tác bằng máy bay thương mại. Chức Chủ tịch nước là do Quốc hội bầu, cho dù chỉ là bầu thủ tục theo ý của Bộ Chính trị, nhưng muốn miễn, miễn nhiệm chức Chủ tịch nước cũng phải do Quốc hội miễn nhiệm. Vậy thì khả năng là ngày 17 tháng 1, tức là 26 Tết, sẽ là ngày ông Phúc mất tư cách Ủy viên Bộ Chính trị. Và có thể đến Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn là Chủ tịch nước. Không biết đến lúc đó, khi đọc thư chúc Tết thì tâm trạng của ông ấy sẽ ra sao? Có lẽ ông Nguyễn Xuân Phúc nên chấp nhận sự thật. Thực ra ông cũng chẳng mất mát gì. Chức Chủ tịch nước cũng chỉ là hữu danh vô thực, không có thực quyền nhiều. Thực tế cho thấy vì là ghế không có thực quyền nên cũng dễ bị thế lực mạnh trong tứ trụ muốn làm gì thì làm thậm chí cho chủ tịch nước về dưới kia gặp bác Hồ cũng nên. Bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của chủ tịch nước, được cho là trùm cuối trong vụ Việt Á nghiêm trọng. Trước hội nghị trung ương lần thứ 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị hạn chế xuất cảnh. Đỉnh điểm là chuyến đi Nhật viếng tang cựu thủ tướng Abe. Ông Nguyễn Xuân Phúc không được cấp máy bay công vụ, nên ông buộc phải đi máy bay thương mại. Lệnh quán thúc ngầm được cho là đã nới lỏng từ sau hội nghị Trung ương 6 của ông Phúc đi thăm Thái Lan, Nam Hàn, Indonesia hồi tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Đây là hình ảnh già yếu quật trẻ khỏe. Ông Nguyễn Xuân Phúc 68 tuổi, ông là người già thứ nhì trong tứ trụ sau ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Xuân Phúc không hề có dấu hiệu sức khỏe bị suy yếu, tuy nhiên có thể ông Phúc đưa ra lý do sức khỏe để từ chức. Người già nhất tứ trụ là ông Nguyễn Phú Trọng Ông Trọng cũng là người có sức khỏe yếu từ nhiều năm nay và theo đồn đại thì ông đã trải qua hai lần đột quỵ. Tuy nhiên, ông già yếu, sức khỏe nhưng vẫn đủ sức để ngồi lại chiếc ghế tổng bí thư. Còn người trẻ hơn và khỏe hơn thì phải nghỉ vì lý do sức khỏe. Cuộc chiến cung đình ngày càng khốc liệt, biến động chính trường những ngày cuối năm này ắt sẽ làm cho những quan chức trẻ nhìn lại. Tranh chấp chính trị với ông già 79 tuổi cũng không hề đơn giản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 Được biết, tuy thị trường ô tô Việt Nam nhỏ bé nhưng thương hiệu lớn rất đầy đủ, kể cả các thương hiệu siêu cấp và xe siêu sang cũng có mặt. Chỉ tính sơ thì Mỹ có ít nhất hai ông lớn đó là Ford và GM, Đức có đủ ba ông lớn hiện diện đó là Mercedes, BMW và Volkswagen. Nhật có ít nhất 4 thương hiệu lớn Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan và Hàn Quốc có Hyundai. Trong các ông lớn ấy, có ông có nhiều thương hiệu nhỏ Ví dụ Toyota có thương hiệu xe nhỏ như Lexus hay Volkswagen có thương hiệu Audi, Porsche vân vân và gần như họ có mặt ở Việt Nam khá đầy đủ. Đây là hình ảnh cả thị trường Việt Nam mỗi ngày tiêu thụ chưa tới 1.500 chiếc ô tô các loại. Như vậy, thị trường Việt Nam với hàng chục thương hiệu lớn trên thế giới mà mỗi ngày chỉ có thể bán chưa tới 1.500 chiếc xe. Tuy nhiên, mới đây trên mạng có nguồn tin cho biết rằng VinFast mỗi ngày nhận được đến 2.000 đơn đặt hàng ô tô điện. Như vậy, chỉ có xe ô tô điện thôi mà ông Phạm Nhật Vượng đã chấp hàng chục ông lớn trên thị trường tại Việt Nam. Vậy thì VinFast bốc phét hay là nhu cầu của người dân Việt Nam nhiều đến thế? Thực tế, nhu cầu xe điện so với xe xăng là rất nhỏ bé, ngay cả với thị trường Mỹ và các thị trường khác, chứ chưa không riêng gì Việt Nam. Cho nên, báo chí thổi nhu cầu xe điện trong xã hội Việt Nam vượt rất xa tầm nhu cầu xe xăng là con số nói khoác. Họ đang đánh lừa người dân Việt Nam rằng xe điện VinFast rất đắt hàng, nếu không nhanh chân thì không có xe. Đây là hình ảnh một số bốc phép của VinFast được báo chí thế giới và đặc biệt là báo chí Việt Nam PE có lẽ bằng tiền. Ngày 13 tháng 12, trên trang Motor Trend chuyên về ô tô và trang Đốt EA chuyên về công nghệ thì xe ô tô VinFast 8 của hãng VinFast bị cho là khó cạnh tranh ở Mỹ. Bài báo của tác giả David Schutz trên tờ Dot .la cho hay, vào ngày 29 tháng 11, VinFast gửi email đến những người đã đặt cọc mua xe để thông báo rằng xe VinFast 8 trong lô xuất khẩu đầu tiên này là bản đặc biệt City Edition, có tầm xe chạy là khoảng 180 dặm, tức là 290 km mà thôi, thấp hơn so với các phiên bản có tầm chạy 260 đến 292 dặm đã được quảng cáo trước đây. Đấy là những gì ông Phạm Nhật Vượng cho bơm thổi về chiếc xe VinFast. Nói thẳng ra thì đấy là nói sai sự thật. Nếu nó sai sự thật để chiếm lấy lòng tin người dân và đem bán sản phẩm kém chất lượng thì khác nào lừa gạt khách hàng đây. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, báo chí cho biết Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin không được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của lãnh đạo tập đoàn Vingroup và cựu Hoa hậu Việt Nam. Được biết vào ngày 9 tháng 1, ông DVT viết tắt sống tại Tây Mỗ, Nam Tử Liêm, Hà Nội đã đăng tải bài viết trên trang thông tin điện tử có nội dung liên quan đến một lãnh đạo tập đoàn Vingroup. Lãnh đạo tập đoàn Vingroup là ai thì không thấy báo chí nói. Có lẽ vị lãnh đạo này quyền lực rất lớn, có thể sai khiến chính quyền và khiến Bộ Công an phải nghe lời giam giáp, nên báo chí mới không dám nhắc đến tên của ông ta như vậy. Đây là hình ảnh ai dám nói xấu Vin thì Vin sẽ sai nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến trừng trị ngay. Thực ra nếu ai có vu cáo vị lãnh đạo Vin thì vị ấy hoàn toàn có thể đâm đơn kiện lại anh ta. Đấy mới là cách hành xử trên tinh thần thượng tôn pháp luật tại sao Vin không làm thế mà lại xua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trừng phạt người ta vậy? Vì lãnh đạo Vin kia không thượng tôn pháp luật, đồng thời Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đang thể hiện vai trò tay sai cho Vin rất rõ ràng. Cái gọi là nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa là như thế này ư. Ông Phạm Nhật Vượng từ khi trở thành tỷ phú số 1 của Việt Nam, ông đã dùng tiền để lũng đoạn bộ máy chính quyền từ dưới lên trên